Ô chết Tận hưởng chút đi Tôi cứ luôn nghĩ đến một câu ngạn ngữ của người Nhật Tôi... Kỹ thật Amado Anh không cảnh báo trước được à Sao nó giống vợ anh thế Sao thế Em không được gì à Cho anh một phút đã nhé Anh sẽ đảm bảo mình được việc mà Có lẽ đến lúc em phải biết điều em muốn là gì rồi Và thứ mà em chắc chắn sẽ làm Để có được nó Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé cưng ạ à. Nếu em không cắn lại Em sẽ bị cắn chết đấy Như thế này thì sao? <laughs> Ồ, oh, em quyết tâm quá nhỉ? Chào anh yêu Ôi chết tiệt Không phải như em nghĩ đâu Ôi thế hả? Vậy là gì đây? Eleni tôi xin lỗi Em biết em quan trọng với anh thế nào mà Không đâu Cứ cho tôi thứ tôi muốn đi không dạ, thể được dạ. Eleni, anh làm vậy là vì lợi ích của ờ, chúng ta đấy Anh có biết là có khoảng 300 loại kiến ở cái sa mạc này không? Khỉ thật Em sẽ phải hối hận vì điều này đấy Tôi đọc được là hầu hết chúng đều vô hại Không có nói là chúng không cắn Nhưng có một số thì đọc ghê lắm Thôi nào Eleni Thả tôi ra khỏi chỗ này đi Tôi nghĩ là anh còn khoảng một tiếng nữa đấy Tôi đoán là đến lúc đó Ta sẽ biết có những loại kiến nào nhỉ Ai đã giúp đỡ cô Không đời nào mà cô lại tự biết về số tiền này được Tôi cũng đọc được là chó sói gần đây hơi hung hăng đấy Nên nếu kiến không hại được anh Thì tôi hy vọng là anh sẽ ngộ ra trước khi chúng xử anh Chúc ngủ ngon và mơ đẹp nhé Eleni Eleni Khốn nạn Eleni Và đó là cô ta phát hiện ra tài khoản đó Phương pháp ấy có tên là ngũ khổ hình. Phải. Đó không phải là một cái tên hay. Nhưng cô phải phái lại họ. Bọn Tàu rất biết cách tra tấn. Tại sao lại gửi tiền với tên cô ta? Anh nghĩ tại sao mà tôi lại đến văn phòng của anh hôm nay? Anh không thấy là cô ta đang chơi cả hai chúng ta sao? Có lẽ vậy. Nhưng tôi thật lòng muốn biết từ cô Còn ai khác biết về cái tài khoản này nữa không? else knows about this account. Không ai cả. No one. Lý do mà phương pháp này được gọi là ngỗ khổ hình là bởi thứ nhất, họ sẽ cắt mũi người đó đi. Tôi thề là tất cả là ý của cô ta, từng chút một, nhưng đúng là tôi có phần trong đó. Bước 2 và bước 3, họ sẽ chặt tay và chân. Em rất xin lỗi vì đã làm thế với anh Nhưng anh không thấy sao Cô ta biết mình sẽ trở mặt với nhau Bước 4 Họ thiến bỏ cái ấy đi Vấn đề sau tất cả những cái cắt xẻo ấy Người hành quyết bắt đầu nôn mỡ. Nên không ai thật sự biết Liệu kẻ đó có nói sự thật không Em gian xin anh đấy Anh phải tin em Điều gì đem ta đến bức thứ năm? Cá là cũng không đoán được Bức số 5 là gì đâu nhỉ? Đó là hình phạt cho kẻ nói dối đó Eleni Là họ sẽ xẻ tên khốn đó ra làm đôi Tôi sẽ cho cô thấy Bây giờ Lenny không nghe được điện thoại Thả trẻ ra đi Amando tôi không đùa đâu Tôi ghét phải nói thẳng ra Nhưng cô chẳng có quyền gì ra lệnh cho bất cứ ai cả Nhưng nếu cô muốn gửi lời nhắn cho Eleni Thì tôi khuyên cô nên dắt cái mông bé nhỏ của mình vào đi Cái mông bé nhỏ này sẽ chỗ mà nó cần ở Có lẽ vậy Nhưng tôi cũng sẽ nói tương tự như vậy về Eleni Sao nào Cô có định tham gia với bọn tôi không Đi đi Luna lấy cái Anh muốn gì vậy hả Amado Uống tí đi cho khỏe này Chạy đi Luna ngay bây giờ Không không không Làm ơn xin anh Amado dừng lại đi Để chị ấy yên Eleni này Cô có thể nói cho tôi biết Còn ai biết về cái tài khoản không <laughs> Cho cô cơ hội cuối cùng đấy Luna Vào trong đi Eleni Thầy với chúa là tôi sẽ đập nát tay cô ra Khốn nạn Sao cô có thể làm cái trò khỉ này với tôi được hả Sao có thể Không ngờ đấy Eleni Tôi mất hết kiên nhẫn rồi đấy Thề với chúa đồ khốn nạn Đó thấy chưa Cấm anh động vào Ồ, oh, nhìn cô gớm quá Ném nó lên ghế màu Đưa tay lên đầu Tôi chỉ có một tay thôi Và hai cô đấy Làm đi Cô chắc là cô biết dùng nó chứ Ồ oh. Còn về số tiền thì sao nhỉ Cô bắn tôi thì sẽ không có mật khẩu đâu Phải Nhưng tôi lại có được sự thỏa mãn Eleni nói với tôi tất cả chuyện này là ý của cô đấy Tôi cũng sẽ nói điều tương tự nếu anh đập nát tay tôi như thế. Điều thú vị là tôi bắt đầu thấy đồng ý với cô ta rồi đấy. Vậy thì anh đang lãng phí thời gian rồi. Lùi lại đi. Tôi đã đánh giá thấp cô Luna. Quá ra không phải là kích cỡ của con chó trong cuộc chiến, mà là quy mô của cuộc chiến mà con chó tham gia vào. Tôi chỉ làm những gì mà cha ta bảo tôi phải làm thôi ừ. Tôi không chắc là có nên tin cô không Bước thêm một bước nữa Rồi sẽ không còn đi được đâu Eleni đã nói với tôi là cô tự mò ra số tiền ấy Tôi cá đó không phải là lời nói dối đầu tiên mà chị ta nói với anh Ai đó đã giúp chị ta Chị ta đã nói với tôi như thế đấy Là ai vậy? Tôi không biết Ai đó ở cơ quan Một trong những khách hàng của anh Chị ta lừa dối cả chúng ta Amando Đừng lo lắng Tôi không nói gì với hắn đâu Thừa nhận đi Thừa nhận tự cô làm mọi chuyện Bất kể là ai Và tìm ra tài khoản đó thế nào Thì cô cũng sắp đặt cuộc chiến này để chia rẽ chúng tôi Không không Anh lợi dụng tôi là cả hai người Tôi có bằng chứng Luna Sao anh dám Giải thích cái này đi Cô có biết có một chiếc xe đổ ngoài kia không Ẩn sau bụi cây ấy Thì có liên quan gì đến tôi chứ Là giấy thuê xe Cô đã thuê nó với chữ ký của cô ở ngay đây này Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả Chị đã tháo hết đạn ra rồi à Đặt hắn ta lên ghế Chị đã tháo đạn ra sao Tôi biết cô sẽ lấy nó Thì làm sao có thể để đạn được chứ Làm đi Đưa xuống cho tôi Đưa xuống đây cho tôi Chúng ta phải gọi cấp cứu thôi Không Kết thúc rồi Luna Họ sẽ đến tìm tôi thôi Họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện Họ sẽ truy lùng tất cả chúng ta Như thế này có đáng không em Còn cô thì sao Tôi xin lỗi Cô giỏi lắm Luna Quá giỏi Kiếm cho thứ gì để viết đi Đây không phải là chữ ký của tôi Chẳng có gì to tát cả Anh đã làm việc cực lực Để giành lấy số tiền này Rồi bỏ phí như thế Không đâu anh Sẽ không phí đâu Em nhớ anh đã nói gì với em chứ Ta đã nói rất nhiều thứ Mondo Rất nhiều thứ mà ta ước đừng nói ra Khi em hỏi anh về số tiền Anh đã nói là sẽ cho em một nửa Anh là người trọng chữ tín <laughs> Cầm lấy đi này Chữ nó đi Cô hoàn toàn xứng đáng Muốn có mật khẩu hả Giờ thì hai cô có thể đánh nhau để giành rồi đấy Giành nhau từng đồng lẻ bẩn thỉu Khỉ thật Mày chết đi đồ khốn Eleni, bình tĩnh đi Đưa nữ của cô cho tôi mau Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ làm gì hết Vậy giờ thì sao hả Ta thậm chí còn không biết đó có phải là mật khẩu không nữa Đó đấy Mật khẩu chính cống đấy Cô có thể gọi ngân hàng để kiểm tra Coi như là món quà tôi tặng cho hai cô Hoặc là chỉ một trong hai